chào, chúng tôi là xưởng may Trạch Xá, chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang như áo, quần và tất cả các sản phẩm khác trừ giày, mũ và phụ kiện. Có 20 năm kinh nghiệm, cùng với hơn 100 cán bộ nhân viên tại ba cơ sở sản xuất, chúng tôi cam kết về chất lượng, thời gian giao hàng cùng với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi đủ khả năng, trình độ để hợp tác với bạn.